dự đoán cho ngày mai ngày 29 tháng 12 để cho bạn tham khảo miễn phí nhé hàng ngày thì mình đều làm video cho các bạn tham khảo cũng hoàn toàn là miễn phí với tất cả cái tâm huyết của mình à, rất là nhiều tâm huyết này chất xám này để hàng ngày mình có thể là ngồi soi xét cầu kèo ấy mình cũng mất khá là nhiều thời gian nữa nên là các bạn ai mà đi qua video thì các bạn mà yêu quý ủng hộ mình thì các bạn hãy cho mình xin một nút like và đăng ký kênh nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều giá đặc biệt thì hôm nay ra 4 năm nhất to thì ra kép 66 với lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều với đầu 8 bị câm cái cầu lô hai nháy ấy, thì ngày hôm nay có duy nhất là 67 thì các bạn nhé và 67 thì ngày hôm nay nó cũng nổ ra ba nháy lô rất là tưng mừng và rực rỡ lô cặp thì có cặp 0330 và 1551 tiếp theo là có cặp 2992 và cặp 1331 này đặc biệt thì ra 40 năm rồi thì uh, các bạn ơi ngày hôm nay thì cũng rất là vui rất là tưng mừng rực rỡ khi mà cái uh, đèn 45 mình nó nổ ra rồi thì cũng không ngoài dự kiến mình dành cho các bạn ở trên video ngày hôm qua nhá đây mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn đây ạ đây thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với cái cầu đề ăn thông và ngày hôm nay chúng ta đã ăn tưng mừng rực rỡ đọc chủ đề 45 nhá đây mình sẽ tua lên cái đoạn hôm qua mình chốt số cho các bạn đây thì à, ngày hôm nay chúng ta cũng lại tiếp nối được với cái đề ăn thông và ngày hôm nay chúng ta đã ăn được chủ đề 45 nhá đó rất là vui rất là tươi nhiều rực rỡ thì bạn nào mà ngày hôm nay đã trùng máu và theo mình cái đọc chủ đề thì các bạn đã rất là lên đỉnh núi rất là rực rỡ lên đỉnh núi rất là cao rồi đó với cái cầu đề ăn thông thì chỉ có hơi đáng tiếc một chút khi mà cái bài kiểm viết ngày hôm nay mình đưa lối lại được cái cầu cho các bạn nhưng mà thôi không sao ngày hôm nay chúng ta ăn độc thủ đề thì cũng là một cái niềm vui rất là lớn rồi cũng là cái niềm vui rất là tưng bừng và rực rỡ rồi thì ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok hy vọng là ngày mai mình sẽ nối lại được cái cầu bạch thủ vip nhá và hy vọng là ngày mai chúng ta lại ăn thông đề để cho các bạn là về vào biến một cách an toàn hơn nữa và lên đỉnh núi cao hơn nữa thì ngày hôm nay cũng niềm vui nhân đôi khi mà ở trên video thì chúng ta đã ăn độc thủ đề 45 còn ở zalo những thành thành viên ở nhóm tương đương của mình những anh chị bạn bè và đã tin tưởng đã tham gia vào cái nhóm chốt số kín ở trên Zalo 0963236194 thì ngày hôm nay thì cũng đã bè bờ rất là an toàn với cái à, cái đề đặc biệt là 45 các bạn nhé mình có chốt cho các thành viên ở nhóm tương đương của mình một cái dàn đề 10 số và trong đó là có 45 thì ngày hôm nay 45 đặc biệt nó cũng đã nổ rồi đã đưa các thành viên ở nhóm tương đương của mình về bờ bến rất an toàn thì đấy ai mà đang bị loạn cầu ví số đang xa bò hay là à, các bạn bạn mà muốn tham khảo những con số kín số vip được mình sàng lọc kỹ càng thì các bạn còn liên hệ với Zalo 0963236194 các bạn nhé đó Zalo của, của mình thì cái cầu kèo nó cũng khá là ổn định này các bạn ngày mai mình vẫn đang có những cái cầu rất là đẹp cho các bạn tham khảo lấy số về vò. thì các bạn mà mà muốn tham khảo thì hãy liên hệ với 0963236194 còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu chốt số ngày mai cho các bạn tham khảo đây đây à, mình đã đánh trước cái bảng tổng hợp dự đoán kết quả ra đây rồi ngày mai thì mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 1 và chạm 6 độc thủ đề 161 bạch thủ vip là 5885 nhé dàn đấy rút gọn sẽ có 010 này 020 030 070 090 060 262 363 676 686 đây thì ngày mai